tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua muốn vui thế nào có dần hơn có thứ tha hai lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới năm qua tôi có được gì sau những lần xong chơi năm qua tôi có được gì sau những phút giây rồi bời năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua muốn vui thế nào Có giận hơn có thứ tha Hài lòng hay thất vọng Trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô Như lúc ban đầu Dù là như thế nào Dù một điều đã có ra sao Chỉ cần quay lại Một nụ cười vẫn nở trên môi Thành công thất bại Chỉ là chuyện nắng cũ thôi Đón chào năm mới gì sau những lần trong chơi nắng qua tôi có được gì rồi những phút giây rồi bời, nắng qua tôi có được gì sau những lần chia tay và nắng qua tôi có được gì rồi những phút giây quay lại giờ là lúc nhìn lại xem một năm đã trôi qua muốn vui thế nào có dành hơn các thứ tha hài lòng hay thất vọng trở về thật hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu dù mọi điều đã có ra sao chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi nói chào năm mới vậy là hết một năm bao bộn bề phải trải qua nhìn sẽ thế nào có dần hơn có thức tha hay luôn hay thất vọng chẳng tùy hoàn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu dù là như thế nào dù một điều đã có ra sao chỉ cần ngoái lại một nụ cười vẫn nở trên muôn hạnh phúc thất bại chỉ là chuyện ngắn ngủi thôi đón chào năm mới giờ tôi khép lại lại một năm nữa đã trôi đón chào năm mới năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân 多珍惜。